một là ba lý thuyết một nhỏ góc so le trong góc đồng vị góc trong cùng phía hôm nay thầy trò chúng ta cùng định nghĩa các loại góc này và nhớ cách xác định các loại góc này các con nhé đầu tiên thầy sẽ cho một đường thẳng C cắt hai đường thẳng AB tại hai điểm A và B các con nhìn trên bảng thầy vẽ hình thầy vẽ một đường thẳng C cắt hai đường thẳng AB bất kỳ tại một điểm A và một điểm B. Đó. Và bắt đầu tôi đánh số các góc 1 2 3 4 ở B, 1 2 3 4 ở A. Và bài hôm nay thầy cho chúng ta cùng xem các cặp góc đó có các tên gọi như nào nó có mối quan hệ ra sao đầu tiên các con nhìn xem bảng hai góc A1 B3 đây đây các con nhìn đây A1 này B3 này đây ba, A4 B2 A4 B2 các góc ở vị trí như thế được gọi là cặp góc so lè chọc được chưa